Thank you.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 lấy tên là Ủ Phương Biên Niệm Phổ Mẫn. suy miễn với Ủ Phương Biên Niệm Phổ Mẫn. Có nghĩa là ngũ phương tiện niệm Phật môn. Đó là tên tựa đề của bộ luận này. Như vậy thì ngũ có nghĩa là gì? Ủ chu sư sầm mơ y sư. Phương tiện có nghĩa là gì? biên 方便是什么意思? Niệm Phật thì phải niệm như thế nào? Niệm phổ rủ hở nên. Và môn thì có nghĩa là thế nào? Mẫn Yêu sư sẩm mơ y sư Nếu chúng ta hiểu hết ý nghĩa của những từ ngữ ở trên đây Ủa bên chiêu sư hình giống y 掌握到trần cơ bu luân tờ hãn yên thì chúng ta sẽ dễ dàng khái quát được hàm ý của cả một bộ luận. Như vậy điều đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu đó là từ ngủ. Ủ sư sẩm ý sư. Ngủ có nghĩa là gì? Ngủ là một con số tha sư su chư. Đó là một số từ Ví dụ chúng ta có các con số từ 0 đến 9. Những con số này được gọi là số từ. Cho nên ngủ ở đây là một số từ bởi vì ngủ nghĩa của nó là con số 5. Thưa đại chúng, thông thường chúng ta sử dụng các con số với nhiều mục đích khác nhau. Nhưng trung quy thì nó không vượt ra ngoài hai mục đích đó là Thứ nhất, chúng ta sử dụng các con số với mục đích là phân định giá trị. Thứ hai là đánh dấu thứ tự riêng biệt từng phần. Như vậy thì thế nào gọi là phân định giá trị? Ví dụ chúng ta có con số 0. Theo nguyên tắc thì số 0 có nghĩa là không có gì, cho nên giá trị của nó sẽ nhỏ hơn con số 1. Và số 1 sẽ nhỏ hơn số 2, còn số 9 sẽ lớn hơn số 8 và số 8 sẽ lớn hơn con số 7. Đây là cách sử dụng các con số ở dưới dạng là phân định giá trị. Mà giá trị thì thông thường chúng ta nhận định nó ở dưới dạng là từ thấp đến cao hoặc ngược lại là từ cao đến thấp nó sẽ có hai chiều hướng đối nghịch như vậy. Ở cách sử dụng này thì mỗi con số nó sẽ mang một giá trị khác nhau hoặc nhỏ hơn hoặc lớn hơn. Ví dụ mình có 100 ngàn, người kia có 200 ngàn thì 100 ngàn của mình giá trị của nó sẽ nhỏ hơn giá trị 200 ngàn của người kia. Đúng không? Tuy nhiên nếu mình nhìn ở một góc độ khác thì dù 100 ngàn hay là 200 ngàn chúng sẽ không thể tách biệt nhau để thể hiện nên một giá trị tuyệt đối của chúng. Ví dụ 200 ngàn theo nguyên tắc là nó sẽ lớn hơn 100 ngàn phải không? Tuy nhiên nếu không có con số là 100 ngàn thì làm sao chúng ta biết được 200 ngàn giá trị của nó là lớn hơn. Cho nên phàm cao hay là thấp, lớn hay là nhỏ, chúng sẽ không thể tách biệt nhau để thể hiện nên một giá trị tuyệt đối của chúng. Mà chúng cần phải tương trợ lẫn nhau thì mới nhận biết được giá trị đích thực của chúng. Cũng như có người xấu thì mình mới thấy có người tốt và ngược lại có người tốt thì mình mới thấy có người xấu đúng không và quy tắc này được đức phật thích ca mâu ni khám phá với tên gọi là quy tắc nhị nguyên và nó chính xác là quy tắc vận hành tự nhiên của vũ trụ vạn hữu cho nên nếu dựa theo nguyên tắc này mà nói thì trong vũ trụ vạn hữu của chúng ta sẽ không có bất cứ một cá thể nào là có thể tồn tại dưới dạng độc lập để thể hiện mình là một cá thể có giá trị hơn so với cá thể khác cho đến mình là người quan trọng hơn so với những người khác và ngược lại mà tất cả đều phải nương tựa vào nhau tương trợ lẫn nhau để tạo nên giá trị đích thực của chúng ta Chính vì vậy mà Pháp Phật mới dạy chúng ta rằng trong cuộc sống này giá trị của mỗi con người là bình đẳng để chúng ta thấy rằng mình không có gì đáng để kiêu ngạo trước người khác. Ví dụ, mình thường cho là chức vị tổng thống là đỉnh cao của sự vinh quang và đầy quyền lực, đúng không? Nhưng nếu không có những lá phiếu của những người dân lao động quanh năm chân lấm tay buồn bầu chọn cho anh thì anh cũng không thể trở thành một vị tổng thống đầy quyền lực như vậy đúng không mà cho dù anh có thể trở thành một vị tổng thống đi chăng nữa mà dưới anh không có quần chúng nhân dân không có những người thừa hành mệnh lệnh do anh ban xuống thì sự vinh quang và quyền lực đó của ngôi vị tổng thống nó chỉ là hư danh mà thôi phải không quý vị? Vì vậy để làm nên một vị tổng thống đầy quyền lực như vậy, một mình chúng ta không thể mà đòi hỏi phải có nhiều nhân duyên tương trợ. Cho nên nếu mình nhìn từ góc độ này thì trong cuộc sống này không có điều gì đáng để chúng ta kiêu ngạo, phải không? Song song với những nguyên lý này, Đức Phật cũng dạy chúng ta rằng không có một cá thể nào có quyền tự ti về mình. Vì sao? Vì trong mỗi chúng ta đều tồn tại một giá trị nhất định thuộc về của riêng mình. Cho nên người xưa hay nói một câu rất có ý nghĩa đó là Thiên sân ùa sải bi dậu dung. Nghĩa là trời sanh ra ta tất sẽ có chỗ hữu dụng. Cho nên nhầm khi trong cuộc sống mình gặp phải những sóng gió phong ba thì mình cũng có thể vượt qua dù rằng mình nghĩ có thể là không thể vượt qua nhưng rồi cũng có nhân duyên để chúng ta vượt qua đó là thiên sân ủa sải bi dỗ dung cho nên chúng ta không thể xem thường sức mạnh của một cánh bướm bởi vì theo nghiên cứu vật lý cho thấy chỉ cần một cái đập rất nhẹ của một con bướm ở trên mặt biển tĩnh lặng ngoài khơi Thái Bình Dương nó cũng có thể tạo nên một cơn lốc sóng thần dữ dội mà khi đi vào đất liền sức mạnh của nó có thể phá tan tành tất cả những vật cản trở mà trên đường nó đi qua đúng không do đó không có bất cứ một thành tựu nào của một cá thể đáng để chúng ta vinh vào đó mà sanh lòng kiêu ngạo bởi vì mọi giá trị được làm nên nó hiển nhiên là sự tiếp sức bởi trùng trùng nhân duyên một mình mình đâu thể làm nên được điều đó sư cô ví dụ ở chùa hương sơn chúng ta thường xuyên tổ chức các khóa tu niệm phật trong đó có khóa tu niệm phật bốn ngày ba đêm được tổ chức hai tháng một lần vào tháng chẵn trong năm Ngoài ra còn có khóa tu niệm Phật một ngày an lạc tổ chức vào thứ năm hàng tuần. Thời gian gần đây thì do tình hình dịch bệnh làm ảnh hưởng nên mọi nên mọi khóa tu đều phải ngưng lại. Chúng ta chuyển sang hình thức cộng tu trực tuyến. Còn bình thường khi chưa có đại dịch với những khóa tu như vậy sẽ có rất nhiều những ban bệ được phân chia ra để hỗ trì khóa tu. Và nhờ những cái ban này đồng nhất tâm hộ trì thì khóa tu mới đi đến chỗ thành tựu viên mãn. Những ban đó thì gồm có như là ban giảng pháp, gồm các vị giảng sư ở khắp nơi được mình cung thỉnh về thuyết pháp cho đại chúng trong thời gian tu tập. Rồi ban rồi ban hướng dẫn, rồi ban dẫn chúng là quý cô luôn luôn có mặt trên giảng đường tiếp hướng dẫn mọi người tu tập. Rồi ban hộ chúng là những vị coi về nội quy khóa tu, ban trai soạn lo về cơm nước, ban tri khách sắp xếp phòng ngủ, ban vệ sinh quét dọn nhà vệ sinh vân vân. Có rất nhiều ban như vậy hộ trì, cho nên khóa tu chúng ta mới thành tựu được viên mãn. Tuy nhiên, với cái nhìn thiển cạn, chúng ta dễ dàng phân biệt cho rằng những vị phụ trách ở những bang như là ban giảng sư, ban giảng chúng chẳng hạn. Sư cô tạm gọi là những bang thuộc diện bề nổi của khóa tu. Những người phụ trách ở bang này đó là những người quan trọng, đó là những công việc quan trọng. Còn những người hàng ngày dọn dẹp chùa nhà vệ sinh, lặt rau, nấu cơm ở dưới bếp vân vân là những người bình thường, là những công việc bình thường. Nếu mình nhận định vấn đề theo cái nhìn như vậy thì mình chưa hiểu gì về quy luật phân định giá trị của những con số và cũng không hiểu quy luật vận hành tự nhiên của vũ trụ vạn hữu này cho nên mình thường là phân định giá trị của một cá thể theo góc nhìn bề nổi của nó sự thật thì giá trị ở mặt bề nổi nó không thể tách rời giá trị ở mặt chìm mà có được. Sư cô ví dụ, nếu một khóa tu niệm Phật như vậy, mà chỉ toàn là những vị giảng sư nổi tiếng, chỉ toàn là những vị dẫn chúng tuyệt vời mà không có ban trai soạn, ban hành đường và những người hàng ngày lau chùi dọn dẹp nhà vệ sinh, hàng ngày đi chợ mua thức ăn vân vân thì liệu chúng ta có thể yên tâm thảnh thơi ngồi trên giảng đường này tu trọn 4 ngày 3 đêm hay là không? Câu trả lời là chắc chắn là không thể được. Vì sao? Vì có ai nấu cơm đâu để mình ăn. Vì ai cũng làm giảng sư, ai cũng làm dẫn chúng hết thì còn ai nấu cơm cho mình ăn. Không có cơm ăn đại chúng sẽ đói, mà đói thì sẽ không tu được. Mà không có người lau dọn chùi nhà vệ sinh thì cũng căng mà nha nhưng ngược lại nó đi thì mình cũng phải nói lại nếu chúng ta đến đây chỉ toàn là ăn và ngủ mà không có người hướng dẫn cho mình tu không có người nói pháp cho mình nghe thì cũng không được tại vì như thế thì nó sẽ không ra một khóa tu cho nên bất cứ ở khâu nào từ nhỏ đến lớn chúng ta đều xem trọng như nhau. Vì thế ở đời nếu ai tự cho mình là quan trọng hơn, người đó sẽ đi ngược với định luật tự nhiên của vũ trụ. Mà cái gì không thuận theo tự nhiên, nó là họa chứ không phải là phúc. Trên đây là những ví dụ để chúng ta hiểu về quy luật vận hành của những con số được sử dụng ở dạng mục đích thứ nhất, đó là phân định giá trị và chỉ cần chúng ta nhớ cho sư cô một điều đó là trong vũ trụ vạn hữu này sẽ không có bất cứ một cá thể nào có thể tồn tại độc lập để thể hiện mình có giá trị cao hơn so với cá thể khác. Mình là quan trọng hơn so với người khác và ngược lại mà tất cả đều phải nương tựa vào nhau, khổ tương cho nhau để tạo nên giá trị đích thực của cuộc sống này Chính nhờ vậy mà mình có thể sống khiêm nhường hơn, bao dung hơn, thân thiện với mọi người hơn. Và đương nhiên nhầm khi gặp phải những trở ngại sóng gió thì mình cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Và đặc biệt là mình sống biết ơn những gì ta đang có, trân trọng những gì hiện hữu bên ta. Bởi vì mình hiểu rằng mọi giá trị làm nên cuộc sống quanh ta nó là sự kết nối của vô vàng nhân duyên một mình mình không thể làm nên tất cả được vậy thì chúng ta thật sự nắm rõ được quy luật vận hành của những con số ở dưới dạng thứ nhất đó là phân định giá trị tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu mục đích sử dụng số 2 đó là chúng ta sử dụng các con số ở dưới dạng là đánh dấu thứ tự riêng biệt thế nào thì được gọi là đánh dấu thứ tự riêng biệt. Ví dụ chúng ta có một cuốn sách. Trong cuốn sách đó, bố cục được chia thành 10 phần nội dung. Mà mỗi phần nội dung như vậy, nó truyền tải một kiến thức khác nhau, một lý tưởng khác nhau, một phương pháp khác nhau. Cho nên mình tạm phân thành 10 mục và mình đánh dấu thứ tự những mục đó bằng những con số từ 1 đến 10. Mục đích là để cho người đọc tiện bề nắm bắt được nội dung của từng phần, thế thôi. Cho nên ở đây tựa đề của chúng ta là ngũ phương tiện niệm Phật môn, mà ngũ là số 5. Và con số này được sử dụng ở dưới dạng mục đích thứ hai này, đó là đánh dấu thứ tự riêng biệt từng phần. Do đó ngũ phương tiện niệm Phật môn được chúng ta hiểu nôm na là có năm phương pháp niệm Phật mà tác giả là Ngài Trí Giả Đại Sư muốn giới thiệu cho chúng ta và năm phương pháp này sẽ được chia thành năm phần mỗi một phần là mỗi phương pháp tổng cộng có năm và những phương pháp này được ví như là những phương tiện nếu chúng ta tu tập thành tựu nó sẽ dẫn đường chúng ta đi vào cánh cửa thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Đến đây là sư cô đã giải thích xong phần từ ngữ đầu tiên của phần tựa đề. Nếu quý vị nào cảm thấy chưa đầy đủ, chưa rõ ràng thì quý vị tự tìm hiểu thêm nhé. Tiếp đến là hai từ phương tiện. Phương tiện có nghĩa là gì? Phương bên, dụ sấm ý phang là phương pháp, tiện là tiện lợi. Cũng có thể được hiểu là khéo léo, san sảo. Như chúng ta thường nghe nói đến một câu là san sảo phương biên, thiện xảo phương tiện đó. Nghĩa là khi mình thông qua một phương pháp tiện lợi khéo léo nào đó để đạt mục đích mà mình mong cầu thì pháp đó được gọi là pháp phương tiện ví dụ đơn giản chúng ta đói bụng như vậy muốn có cơm để ăn thì chúng ta phải nấu cơm nấu cơm thì phải có cái nồi để nấu cơm bất luận là nồi gì phải có cái nồi phải không nếu không có cái nồi chúng ta sẽ không nấu được cơm cho nên cái nồi là một pháp phương tiện, phương tiện để nấu cơm. Hoặc là chúng ta muốn qua sông. Ví dụ có một khúc sông sâu rộng, chúng ta không thể lội qua hay bơi qua. Do đó chúng ta cần phải có một chiếc thuyền để đưa chúng ta qua sông. Nhờ có chiếc thuyền, chúng ta qua được con sông này một cách nhẹ nhàng, không tốn sức mà lại an toàn. Giả sử nếu không có chiếc thuyền, chúng ta sẽ không qua được bờ sông bên kia. Cho nên chiếc thuyền ở đây là một pháp phương tiện, phương tiện để qua sông. Thưa đại chúng, khái niệm về pháp phương tiện được Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa, Phẩm Phương Tiện. Trong phẩm này, Đức Phật nói rằng, các Đức Phật ra đời vì một nhân duyên lớn đó là khai sư u ru nghĩa là khai thị ngộ nhập muốn cho tất cả chúng sinh cùng chứng ngộ vào biển trí tuệ của Phật. Cho nên các ngài đã khéo léo tận dụng vô số phương tiện làm căn cơ theo trình độ của mỗi chúng sinh mà hướng dẫn tu tập. Chúng sinh thâu qua những phương pháp này tu hành và dần dần đạt được quả vị giác ngộ như Phật. Cho nên những pháp mà Đức Phật chỉ dạy chúng sinh đó được quý Ngài ví như là một phương tiện. Vì sao? Vì thâu qua những pháp này, chúng sinh có thể dễ dàng thực tập và dần dần ngộ nhập vào trí tuệ của chư Phật được quả vị như Phật. Cho nên phàm là Pháp mà dạy chúng sinh tu tập thành Phật đều được gọi là Pháp phương tiện, Phan biên phả. Ví dụ như là Sư Ti phả, Sở ơ in duyện, Liêu tu, Nên phổ, như là Pháp Tứ Đế, 12 Nhân Duyên, Lục Độ, Pháp Niệm Phật, vân vân. Tóm lại, cho dù là quả thế gian hay là quả xuất thế gian đều cần có những pháp phương tiện để làm phương tiện. Vì nếu không có những pháp này, chúng sinh sẽ không thể tiếp cận được chân lý giải thoát và cũng không thể thành tựu được quả vị đó. Cũng giống như nếu không có cái nồi thì chúng ta không nấu được cơm, không có chiếc thuyền thì chúng ta sẽ không qua được sông. Điều này dễ hiểu cho nên ý nghĩa hai từ phương tiện không có gì là khó hiểu, rất dễ hiểu. Ha. Tuy vậy khi chúng ta sử dụng pháp phương tiện thì sẽ có hai điều mà chúng ta cần phải hết sức lưu tâm. Đó là thứ nhất, phàm là phương tiện thì nó chỉ là phương tiện, nó không thể trở thành rốt ráo. Điều này chúng ta cần phải hiểu. Thứ hai là khi sử dụng pháp phương tiện chúng ta tránh trường hợp là lạm dụng phương tiện lấy chỗ đó làm chỗ cứu cánh bây giờ chúng ta thử tìm hiểu xem vì sao pháp phương tiện thì chỉ có thể là phương tiện không phải là chỗ rốt ráo nếu nói về pháp tu tịnh độ tông của chúng ta thì câu phật hiệu nam mô a di đà phật cho dù dụ dụng của nó được mười phương chư Phật ca tụng tán dương là vi diệu đến bao nhiêu thì nó cũng chỉ là pháp phương tiện mà thôi. Vì sao? Bởi vì mục đích chính mà Đức Phật Thích Ca dạy mình niệm Phật, dạy mình tu nhân tịnh độ là muốn mình thành tựu hạnh nguyện, sanh về cõi nước cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Cho nên được sanh về tịnh độ của Đức Phật A Di Đà đó là chỗ rốt ráo mà mình cần đến và mình được hướng dẫn đến và phương pháp này là thâu qua câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật à, chính vì thế mà vì sao chư tổ cũng thường dạy là câu Phật hiệu nó là một phương tiện để chúng ta sanh về tịnh độ cho nên nếu mình niệm Phật mà được về tịnh độ thì hợp với bổ nguyện của Phật Thích Ca mà cũng hợp với bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà mà cũng hợp luôn với bổ nguyện của mười phương chư Phật là vậy. Còn ngược lại, nếu mình niệm Phật mà tâm mình không có gì gọi là tương ưng với cõi tịnh độ, phút cuối cùng không về được tịnh độ, thì mình chỉ mãi ở ngoài cánh cửa của tịnh độ mà thôi. Hay nói một cách dễ hiểu hơn là mình không đến được chỗ rốt ráo và lỗi này là do nơi mình không phải do nơi câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật cho nên bây giờ mỗi người chúng ta phải như thật đánh giá lại công phu tu tập của mình ha và đừng bao giờ tự cho mình tu như vậy là đủ và cũng đừng bao giờ được phép suy nghĩ rằng Bây giờ mình cứ tà tà như vậy đi Đến khi sắp chết Nhờ vài bạn đồng tu đến hộ niệm cho mình Lúc đó mình nương câu Phật hiệu ờ, Để vãng sanh về tịnh độ Cũng còn kịp Thưa đại chúng Nếu mình suy nghĩ như vậy Thì khá là nguy hiểm Thưa đại chúng Nếu được như vậy Thì quá tốt thì pháp niệm Phật quả thật là thù thắng phải không? Nhưng điều chúng ta lo ở đây là liệu đợi đến lúc đó có thật sự được như vậy hay là không? Và ai là người có thể kiểm chứng được điều đó để bảo đảm rằng chúng ta đã được vãng sanh về tình độ. Cho nên để chắc ăn, thay vì mình mong chờ điều đó, thay vì mình mong chờ đến giờ phút đó, thì ngay bây giờ mình phải lo hộ niệm cho mình mỗi ngày. Sư cô thường nhắc với đại chúng, mỗi lần mình công phu niệm Phật là mỗi lần mình đang hộ niệm cho mình. Và chỉ có mình hộ niệm cho mình mới thật sự là chắc ăn. Còn người khác hộ niệm cho mình chưa chắc đâu. Vì sao? Bởi vì có chịu về hay không, có chịu buông đi những tham chấp để nương câu Phật hiệu mà về tình độ hay không là hoàn toàn do nơi mình quyết định không do nơi người khác A Di Đà Phật A Di Đà Phật